trai trong nước với người được sự tập tay của con nên dạ, lại cũng nên cái đâu nên cái thuốc là đâu là nghiệp thì cháu làm gì dạ làm thuê ạ anh là nhà mẹ dạ cha nguyễn việt hùng mẹ lên trên chót à dạ không à thì cáo vợ con thì chưa dạ phải do không dạ Tôi đến đâu thì hỏi không chứ

khá có dạ có dạ qua nhà không có đến cái đầu không dạ và dạ, nghe hỏi dạ, ừ. dạ, các bạn chưa ờ, tra công an quận Hồ đối với Nguyễn Phương Đại ban của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hồ trên cơ sở kết quả đặc điểm tại quán cà phê thuộc ấp Tân Bình xã Tân Thạnh quận Hồ tỉnh Long do nhóm là chủ hình thức kinh doanh của tiếp là khi với mức kịch bản số tiền 27 triệu năm trăm triệu đồng với thời gian từ tháng 8 đến một năm hai 2018 cho đến nay có mặt tại Đức nơi trên đúng số hai hai mươi mươi ba 23 23 bắt được xe đi hôn